Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê bộ môn sóc đĩa bịp đã quay trở lại với kênh youtube của Tuấn Maka thì à, thưa anh em hôm nay mình xin phép được giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm uh, nhỏ gọn này đơn giản dễ chơi và dễ sử dụng uh, trong bộ môn sóc đĩa bịp nha anh em thì cái dòng sản phẩm đó được mang tên là bệ lướt tiền thì uh, thưa anh em dòng bệ lướt này đây trên màn hình của anh em đây anh em có thể nhìn thấy nó rất là nhỏ gọn đúng không ạ nó chỉ tầm uh, chưa đến 10 phân và một bộ rung kèm theo cho anh em rung này thì là rung rất êm nhé à, rung ăn theo của nó đấy chỉ đơn giản là gồm một bộ bệ lướt và một à, cục rung như thế này thì anh em có thể chơi sóc đĩa bịp chuẩn xác đến 100 phần trăm hoặc là anh em mà chưa quen thì có thể chơi được đến 80 90 phần trăm nó rất là đơn giản công thức của nó chỉ đơn giản như thế này rung anh em đánh uh, lẻ không rung anh em đánh chẵn thế thôi Đấy, anh em chỉ cần nhớ cho mình hai điều như thế rung đánh lẻ không rung thì anh em đánh chẵn như thế thôi Đấy, còn tiếng tứ tử thì thường thì nó sẽ hai rung nhưng tiếng tứ tử anh em sẽ bỏ qua vì uh, không cần phải chính xác qua tiếng tứ tử đúng không anh em anh em có thể bỏ qua một tiếng tứ tử vì khi chơi rất ít khi anh em được tiếng tứ tử nhé nhớ cho mình rất ít khi anh em đánh được tiếng tứ tử Đấy, anh em coi như là bỏ qua tiếng tứ tử còn đây mình sẽ hướng dẫn anh em cách chơi nhá nó nhé anh em phải đưa được một bộ vị vào này đây là một bộ vị đã vào hàng sẵn không tăng tích gì cả anh em à, cần đưa được một bộ vị này vào và đây là con à, bệ mình sẽ bật cho anh em xem này công tác bật này on off rất là dễ dàng bật rung lên đây, anh em bật rung này rung rất là êm luôn mình sẽ cho vào bát này để cho anh em nghe được tiếng rung của nó đấy, không nó rất là êm đấy anh em nghe được chưa đấy đợi cho hết rung mình sẽ bắt đầu sóc cái và chơi cho anh em xem cách chơi rất là đơn giản thôi anh em có thể lên trực tiếp cơ sở bên mình để thử hàng nhé một là bến xe mỹ đình hai là bến xe miền đông thì em lên cơ sở nào cũng được cứ alo trước cho hotline trên màn hình của anh em nhé ok mình bắt đầu sóc cái lại và kiểm tra cho anh em rung anh em đánh lẻ cho mình rung đánh lẻ đấy không rung đánh chẵn đơn lẻ như thế thôi rung lại tiếp tục lẻ đó rất là đơn giản rung thì đánh lẻ đó đây là một bộ vị đóm ngoài vị đóm ra còn rất là nhiều bộ vị khác bài lá này à, thuốc lá thăng long vina Đấy, tất cả các bộ vị bên mình đều có nhé anh em mua hàng thì anh em sẽ được tặng kèm theo một bộ vị Đấy, một máy và một bộ vị không rung như thế này thì anh em đánh cho mình tiến sấp đôi Đấy. Đấy, anh em thấy chuẩn xác không ạ không rung thì sấp đôi rung anh em đánh lẻ Đấy. chuẩn xác có thể nói lên đến 80 90 phần trăm những tiếng tứ tử thì mình sẽ bỏ qua tứ tử nó sẽ rung anh em nhé đây mình sẽ đưa vào tứ tử nó sẽ rung thành hai nhịp nhưng mà anh em có thể bỏ qua tiếng này đấy. rung hai nhịp là tứ tử rung anh em đánh lẻ đấy rất là đơn giản không rung thì sắp đôi đấy. anh em mà muốn thử hàng thì cứ liên hệ với mình nhé cảm ơn anh em đã theo dõi video và nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ Tân Macau trong thời gian tới xin chào anh em